chờ ngày âm dương cùng thế lương phật trên cao chẳng trông thấy để mình hắn đồ nàng thoát luân hồi trùng phùng nơi giang hải thăm sâu nàng có muốn quay đầu không nàng cố chấp như